có những tình yêu chỉ là ảo ảnh không hình dung được tình yêu yêu cho thấy bao đêm dài cho quen với nồng cay yêu cho thấy bao lâu đài còn vài trang giấy gió mực xanh còn đây hứa cho nhiều dù bao lời nói đã phai tàn thành mây thành khói cũng xem như không mà thôi những ân tình em đong bằng nước ăn ai từ lâu nhưng nẻo đường yêu đơn thường rén kinh bao chiều chèn bên tịch liêu vắng con tàu sang ca thường theo hát thiếu em lòng anh thấy quan hiếu đêm bóng đường khuya khi vui thấy chẳng không mơ lòng buồn nên chẳng úa kia không theo như không mà đi những ân tình cũng chỉ là ảo ảnh khi một khi ảo ảnh đã tới là giống như là đi trên sa mạc nhìn thấy những ảo ảnh của sa mạc do hơi nước tạo thành à, khi chúng ta yêu trong ảo ảnh cũng là như vậy thôi thấy nhưng không đến gần được đó là ảo ảnh rồi qua đó nữa là anh ạ nhưng ân tình em đông bằng nước mắt khóc cho đây hai chữ tình yêu xem từ tấm áo đã thay màu ngó từ lâu những nẻo đường yêu đương thường về đất khiến bao chiều chim bên tịch liêu vắng con ta sang ga thường theo hoa héo anh lòng em thấy quan hiu xưa đêm vẫn đưa nhau về nói đơm bóng đường khuya khi vui thấy chẳng không mơ lòng buồn nên chẳng ua kia phố loa con đó như con trong lòng phố cũng theo hư không mà đi kia phồn hoa còn đó viết con đường giống như là yêu trong giác quan và yêu trong hư không